Kính thưa toàn thể đại chúng, có một Phật tử nick Facebook là Nguyễn Trọng ở Hà Nội hỏi rằng kính bạch thầy, gia đình con có lập bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên chung với nhau. Trước đây do chưa đủ điều kiện nên bàn thờ nhà con khá đơn giản, chất liệu gỗ thường. Nay con muốn đổi bàn thờ với kiểu dáng đẹp hơn, chất liệu tốt hơn. Con xin hỏi việc này có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh không ạ? À? Nếu thay đổi được, bàn thờ cũ nên xử lý như thế nào là phù hợp nhất? Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, á, bạn à, Nguyễn Trọng này bạn hỏi về cái việc là thay bàn thờ, bàn thờ cũ thay bàn thờ mới thì có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh không? Thứ hai là cái bàn thờ cũ đấy thay rồi thì xử lý thế nào? À, đây cũng là câu hỏi của rất nhiều Phật tử và kể cả không phải Phật tử cũng hỏi. Kính thưa đại chúng, ấy, chúng ta phải hiểu thế này, cái việc thờ phụng nghĩa là gì? Thờ phụng là bày tỏ lòng thành kính, vào lòng nhớ thương, vào đền ơn đáp nghĩa, vào là chúng ta mới thờ phụng. Không ai đi thờ phụng cái người xấu xa tội lỗi cả. Chúng ta thờ cha, thờ mẹ, thờ ông bà Đấy là chúng ta kính ơn, tri ơn người đã sinh thành, dưỡng dục ta. Chúng ta thờ những vị có công với đất nước và vì họ đã đem lại cho chúng ta cái đất nước này tốt đẹp. À, hay thờ các anh hùng liệt sĩ cũng thế. Hay những người, những danh nhân, người ta là những người mà cao quý, chúng ta kính trọng, chúng ta cũng có thể thờ. Vậy thì bản chất của sự thờ phụng đó chính là gì? là bày tỏ cái sự kính trọng, sự tôn kính, yêu quý, biết ơn với cái đối tượng mà mình mình thờ vậy đó. Cho nên ấy, cái điều rất quan trọng trong thờ phụng về mặt tâm ấy là tâm chúng ta phải thành kính, biết ơn. Cái bàn thờ, cái nhang án, cái điện thờ đi chăng nữa cũng chỉ là cái hiện tướng của tâm thành kính chúng ta thôi và biết ơn của chúng ta thôi yêu quý của chúng ta thôi. Cái tâm như thế, còn cái hình thức thể hiện thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta thể hiện cái sự thành kính biết ơn, yêu quý đấy. Thì chúng ta phải ra cái hiện tướng, chúng ta lập ban thờ hay cái phòng thờ, chúng ta phải chọn ở cái chỗ mà trang trọng nhất trong nhà, trong chỗ ở của chúng ta. Cái chỗ mình cho là tâm linh, là linh thiêng nhất đấy không? Vâng, chứ không ai mà lại đặt ban thờ mà ngay bên nhà vệ sinh ngay chuồng lợn đó, không ai làm thế cả ờ, ngay chỗ tắm rửa không ai làm thế phải chọn chỗ nào mà mình thấy là trang trọng nhất ờ, kính trọng nhất mình thờ cái nguyên lý của thờ phụng là như vậy dạ. thế thì phật tử này á, bây giờ muốn đổi cái bàn thờ cũ để thay bằng cái bàn thờ mới thì việc này có được không kính thưa đại chúng hoàn toàn là được và như vậy là thể hiện cái tâm mình thành kính yêu quý ở đây nếu là gia tiên là mình thành kính với gia tiên và mình rất là kính trọng tiên tổ khi xưa mình nghèo thì mình thờ cái ban thờ nó đơn giản nó xấu thôi và vâng, bây giờ có điều kiện làm cái bàn thờ tốt đẹp, cái bát hương đẹp, cái chuyện đó là rất bình thường và tốt. À, chúng ta sợ nhất là mình thì ở cái chỗ thật tốt đẹp, giường ngủ mình như của ông hoàng bà chúa, mà cái bàn thờ thì mốc meo, và gỗ mọt hết rồi không thay cho các cụ mới là có lỗi chứ còn mình mà lo cái chỗ thờ phụng cho tốt thì đấy là tốt Đấy là cái tâm thành kính là tốt. Và Thầy tin ấy, ở thế giới tâm linh thì các cụ gia tiên tiền tổ cũng sẽ biết. Mà chẳng phải thế đâu, thổ thần, thổ địa nhà mình người ta cũng biết ông này ông hiếu kính với gia tiên. Cái đó là điều tốt. Đấy. Và mình hoàn toàn có quyền thay một cách bình thường. Nhiều à, quý vị thì rất sợ, cứ, cứ nói đến cái gì là thờ phụng là không dám đụng vào bát hương không dám sờ vào không dám di chuyển không dám lau chùi phải đợi đến hai ba tháng chạp mới dám lau chân nhang cũng không dám tỉa đợi đến ngày ông công táo đấy mới dám dám tỉa phải không? bàn thờ cứ để thế quanh năm bụi mốc sợ lau chùi và lau vào là bị các cụ quả phạt không phải nghe không ví dụ bây giờ mình đây mình mà chết mà thành một cái vong linh mà thấy con cháu nó để cái bàn thờ mình nó bình thỉu mạng nhện như thế thì mình buồn hay vui ở đại chúng mình mình đâu có vui được đúng không thế con cháu nó chăm chút hương khói bàn thờ sạch sẽ mình vui chứ gọi là hương đèn ấm cúng cái ban thờ nhà nào có cái ban thờ mà con cháu chịu khó bao sái lau chùi hương khói nó có linh khí tốt lên thế cho nên cái việc phật tử thay bàn thờ là hoàn toàn được và tốt đẹp với cái tâm mình thành kính nhà không có điều gì lo ngại cả và chắc chắn gia tiên tiền tổ biết được cái tâm hiếu kính của mình cái tâm mà tôn kính như thế thì các vị cũng sẽ hoan hỉ mà các vị hoan hỉ là mình có phước là mình sẽ được tốt nghe không? Đấy, sợ nhất là mình bất hiếu bất kính thôi chứ mình kính hiếu thì là tốt nghe không? thế đấy nếu như vậy là à, quý vị có thể thay bàn thờ một cách bình thường thắp nén hương lên bạch với các cụ hôm nay con đủ tiền con sắm được cái bàn thờ mới con thay cái bàn thờ mới cho các cụ các cụ hoan hỉ chứng lòng cho con à, bạch xong như vậy rồi thì bê bát hương xuống thay cái bàn thờ đấy cho cái bàn thờ mới vào nhé đặt lên bình thường kể cả thay bát nhang cũng thế không có vấn đề gì cả không sợ các đồ thờ trên đấy mình có thể thay bình thường nhé ừ. chỉ sợ nhất là mình bất kính đập quăng bàn thờ đi phá bàn thờ đi vừa rồi thầy có nghe một số các cái vị mà đi theo mấy cái đạo đi theo à, hội thánh đức chúa trời pháp luân công về rồi là đem vứt bỏ hết bàn thờ đập phá không thương tiếc luôn kể cả tượng phật tượng các vị bồ tát hộ pháp cũng đem xuống đập luôn vứt luôn trà đạp luôn cái đấy là tội là quả báo đấy thưa đại chúng rất nguy hiểm những cái đồ thờ kính mà chúng ta với cái ác tâm bất thiện ấy, chúng ta hành xử chúng ta cũng đều bị cái quả xấu cả đấy cái tranh ảnh thờ cho đến ảnh của những bậc lãnh tụ vĩ nhân mà dân tộc cung kính chúng ta đem chúng ta dẫm đạp lên chúng ta cũng bị tổn phước báu cơ mà đó không phải chuyện thường đâu à. nên trong chùa mình cũng thế những cái đồ thờ kính là nó kính quý chúng ta muốn bỏ chúng ta phải bỏ đúng chỗ không phải vứt bừa bãi nhé đấy thế thì thầy nói để cho các quý vị biết đối với những cái chỗ cái vật mình đã thờ kính thì mình cũng thế có cách hành xử nó đúng với tâm cung kính với cái tâm biết ơn thì nó đều tốt còn chúng ta với tâm bất kính bất thiện thì chúng ta sẽ bị tổn phước báu thế còn cái bàn thờ cũ đấy thì xử lý thế nào cũng nhiều vị thì đem cái bàn thờ cái đồ thờ khi mình thay rồi đấy đem quăng xuống sông vứt ra ngoài biển nghe không thì cái đó là hoàn toàn không nên cái đó vừa ô nhiễm môi trường vừa ờ, không có văn hóa nghe không không nên có nhiều người bảo vứt bát hương xuống sông cho nó mát không phải cái chuyện đấy không mát biết gì cả nghe không <laughs> thế thì ở đây thầy nói là những cái đồ thờ đó kể cả ban thờ cho đến bát hương chúng ta hoàn toàn có thể cho lại, biếu tặng lại người khác. Và kể cả là chúng ta bán cho người khác cũng không sao. Nếu cái bát hương của mình, cái bàn thờ còn rất đẹp, rất giá trị, có thể bán nếu ai ta muốn mua, không có tội gì cả. Không có tội, hoàn toàn bình thường. Thế còn nếu mà không ai cho ai được nữa, không dùng vào việc gì nữa thì ta có thể tháo ra, ta dùng vào việc khác. Ta làm đóng ờ, cái bàn, cái ghế có thể được hết, không vấn đề gì cả. Nhé đại chúng nó là vật bình thường thôi đó đấy thì thầy xin trả lời bạn à, à, nguyễn trọng về cái việc thay bàn thờ nha nếu chúng ta với cái tâm thành kính gia tiên thành kính với thần linh với thần phật chúng ta thờ thay cái bàn thờ mới tốt đẹp thì cái việc đó là việc tốt nên làm không có tội lỗi gì chúng ta thêm phước báu nha yeah.